Xin chào quý vị và các bạn. À, thị trường à, chứng khoán sáng nay có gì? Đó là bản tin chính trong buổi sáng hôm nay. À, chúng ta biết rằng là chỉ còn một và hơn tuần nữa thì à, Mỹ sẽ tiếp tục công bố là có tiếp tục nâng lãi suất hay không. Nhưng tuy nhiên thì à, chúng ta quan sát ở à, trên thế giới thì hiện tại là Eurozone vừa rồi là đã tăng 0,75% lãi suất và đây là một trong những cái gì ạ tăng khá lớn tăng đợt tăng lãi suất khá lớn với thị trường của chúng ta vậy nhà đầu tư chúng ta cần phải làm gì và hiểu như thế nào trước khi chúng ta tham gia vào thị trường xin chào bạn à, Đỗ Đông Nguyễn Toàn bạn à, Lê Văn Thủy Nguyễn Tất Công bạn à, Tỉnh Hà Hoàng Tùng bạn Việt Anh Bạch Long Nguyễn Gia Như Xin chào Phạm Mê Minh Ngọc Xin chào Hoài Nam Xin chào Trịnh Tuyết Vũ Minh và xin chào Phạm Sơn, Hoàng Nguyễn Hoàng, Lê Trung, Nguyên Hoàng, Đình Ngọc và rất nhiều bạn đang à, có mặt trong buổi livestream sáng nay. Thì trước khi vào buổi livestream sáng nay thì à, chúng ta sẽ xem xem là thị trường nó đang có cái điều gì tích cực, những điều gì và chưa tích cực để chúng ta góc nhìn. <clears throat> thì à, để chúng ta hiểu rõ hơn về cách đầu tư của Dũng thì thông thường á, thì Dũng vẫn phân tích về toàn cảnh thị trường kinh tế vĩ mô thế giới trong nước sau đó xem là cái ngành nào có thể tiềm năng trong thời gian tới từ đó thì bắt đầu quan sát xem là gì ạ à, dòng tiền nó bước vào cái nhóm cổ phiếu nào dựa vào VSA trong quá trình phân tích cổ phiếu thì Dũng thường tập trung vào ngòi nổ các bạn nhé ngòi nổ tức là những yếu tố mà có thể tạo ra đến sự bứt phá cho cổ phiếu trong thời gian tới <clears throat> thường thì trước khi để tạo ra ngoài nổ thì chúng ta để ý một chút à, chúng ta sẽ quan sát xem là kết quả kinh doanh lợi nhuận trong 3 tháng vừa qua tức là trong quý, một quý trong 6 tháng trong là hai quý và trong à, 9 tháng trong 12 tháng cần nhất xem là kết quả kinh doanh nó đang gì ạ có xu đi lên tức là về doanh thu và lợi nhuận có tương ứng hay không tiếp theo chúng ta cần phải quan tâm đến gì ạ các ban lãnh đạo ban lãnh đạo có gì công bố thông tin một cách chính trực hay không bởi vì nếu chúng ta không quan sát những ông lãnh đạo ông mua ông lừa dối nhà đầu tư thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc mà chúng ta mua bán cổ phiếu đúng có 10 lần nhưng một lần sai thì chúng ta phải trả giá rất đắt và điều thứ ba là cái quan trọng nhất là bạn phải biết rằng cái cổ phiếu đó nó phản ứng như thế nào với thị trường chung à, yếu tố kinh tế vĩ mô thì chúng ta biết rồi ạ tại vì bây giờ chúng ta hiểu đơn giản là dòng tiền của các tổ chức nó rút ra thì nó ảnh hưởng rất lớn với thị trường chúng ta dòng tiền của diện uh, ờ, big boy mà nó tham gia thị trường thì nó làm cho thị trường tăng rất nhanh nhưng nó rút ra thì có thể chúng ta hiểu đơn giản là thị trường có thể giảm rất là sâu thế thì trước khi mà chúng ta nói về cái thị trường thì các bạn có thể quay trở lại xem là thông tin thị trường hôm nay có cái gì à, thông tin thị trường hôm nay có cái gì thì có một cái tin như này để chúng ta có thể thấy được đây là thông tin nó cũng không phải là tích cực tiêu cực có đấy à, ngân hàng trung ương châu âu tăng lãi suất lên 0,75 điểm cơ bản tức là 0,75%. Thế thì bây giờ chúng ta biết rằng là châu Âu mà tăng lãi suất như này thì chúng ta hiểu đơn giản là châu Âu lạm phát đang rất là cao đúng không? Tiếp tục lạm phát đang rất là cao. Thì bây giờ nếu mà bây giờ châu Âu tăng lãi suất cao như vậy thì chúng ta biết rằng là gì ạ? Điều gì đang diễn ra? Đồng Ozone, Eurozone đó, đúng không? Eurozone hoặc là chúng ta thấy là uh, kinh tế châu Âu có thể sẽ bị suy thoái trong thời gian tới và lúc này chúng ta xem rằng là nếu bây giờ chúng ta xem là à, việc à, châu Âu bị tăng lãi suất như vậy thì cái điều đầu tiên chúng ta cần phải xem là nếu chúng ta xuất khẩu sang châu Âu thì sao tăng lãi suất thì bây giờ rõ ràng là là gì ạ lạm phát sẽ gia tăng chúng ta biết là lạm phát ở châu Âu đang gia tăng rất là lớn và lúc này châu Âu người ta đang bị à, tức là bị bây giờ là dầu khí tức là đặc biệt là dầu dầu đang tăng rất là mạnh khi dầu đặc biệt là khí đốt tăng rất mạnh nên dẫn đến là cái chi tiêu tiêu dùng của châu Âu hiện tại nó đang bị ảnh hưởng rất lớn về giá dầu khí giá khí đốt nên cái việc mà gì ạ họ có thể mua những cái dịch vụ thiết yếu mua những cái sản phẩm như là giày dép quần áo hoặc những cái sản phẩm từ Việt Nam xuất sang tận cả những cái sản phẩm điện tử nên họ hạn chế chi tiêu và khi hạn chế chi tiêu thì chúng ta thấy là cái cán cân xuất nhập khẩu của chúng ta sang châu Âu sẽ bị ảnh hưởng à, thực tế chúng ta biết rằng là ở Việt Nam với ta so với châu Âu á, thì rõ ràng là à, chúng ta chỉ là cái nước mà xuất khẩu sang châu Âu đứng thứ hai à, còn có lẽ là chúng ta với Trung Quốc và Mỹ và châu Âu là ngang nhau chúng ta nhìn là cái xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu có thể ngang nhau và chúng ta thấy là khi mà châu Âu nó bị ảnh hưởng bị suy thoái thì nền kinh tế chúng ta đặc biệt là những doanh nghiệp xuất nhập khẩu sang châu Âu sẽ bị ảnh hưởng bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này có thể comment số 1 ạ tức là khi mà châu Âu nó bị ảnh hưởng thì nó sẽ gì ạ những doanh nghiệp mà chúng ta xuất khẩu sang châu Âu nó bị ảnh hưởng nên châu Âu nó tăng lãi suất như này thì chúng ta biết rằng là châu Âu đang gì ạ đang trong quá trình suy thoái và chúng biết là màu mùa đông sắp đến rồi mùa đông sắp đến rồi nên cái việc mà giá khí đốt có thể tiếp tục leo thang vậy nếu chúng ta nhà đầu tư chúng ta về mặt tiêu cực thì chúng ta thấy là những mặt hàng xuất khẩu sang châu Âu đặc biệt là với tỷ trọng lớn đặc biệt là nó lại thu về gì ạ thu vào đồng euro thì thực ra là đồng euro hiện tại cũng đang bị mất giá nên chúng ta thấy là bị ảnh hưởng khá là lớn nhưng tuy nhiên thì khá giá khí đốt hoặc là giá dầu nếu mà nga lại tiếp tục để tiếp tục là đưa ra những đòn trừng phạt tức là không cung cấp dầu cho châu âu nữa thì điều gì diễn ra chúng ta thấy điều gì diễn ra nếu mà không cung cấp dầu cho châu âu nữa cái điều này nó làm cho giá dầu và giá khí đốt gia tăng thì chúng ta có thể lưu ý ở giá khí đốt giá dầu có thể sẽ tích lũy tái tích lũy trong thời gian tới và nó sẽ cho chúng ta một cái xu hướng đi lên à, chúng ta nhớ là năm 2000 cũng không nhớ chính xác là chiến tranh Iraq là thời điểm nào thì thời điểm đó thị trường chứng khoán giảm rất là mạnh nhưng thực tế là chúng ta lại thấy có giá dầu và giá khí là nó là cái xu hướng tăng và chính vì vậy thì chúng ta cũng cần phải hiểu rằng là à, covid thì nó diễn ra nó làm cho thị trường chúng ta giảm mạnh tuy nhiên sau một thời gian thì tiền bơm ra rất là nhiều nó làm cho bất động sản và chứng khoán leo thang thì đấy chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ mỗi một cái biến cố mỗi một cái cái sự kiện nó xảy ra thì nó đều luôn luôn nó tiềm ẩn một cái gì ạ một cái một cái hạt giống nào đó một cái gì ạ tiềm năng nào đó cho một cái nhóm cổ phiếu thì cái cái quan trọng là chúng ta biết rằng là khi mà châu Âu tăng lãi suất thì những cái gì những nguồn lực nào cái cái cái ngành nào sẽ hưởng lợi và chúng ta cần phải phân tích sau uh, những cái bản tin sau đấy là chúng ta có thể nhìn về giá khí đốt của châu Âu đây chúng ta các bạn đọc đây đây là ngân hàng trung ương châu Âu tăng lãi suất và cái này nó làm cho chứng khoán châu Âu có thể bị lao dốc thì không biết là các bạn à, theo dõi chưa Dũng chưa theo dõi này à, chứng khoán châu Âu lao dốc và đây chính là cái lý do chúng ta cần phải quan tâm trong lúc này chứ không phải chúng ta cứ quan tâm đến việc là mua mua bán bán ở trong quá trình đầu tư cái điều thứ hai mà các bạn có thể à, quan tâm ở đây à, có lẽ chúng ta sẽ nhìn thấy một cái điều thứ hai mà chúng ta sẽ nhìn quan sát thì ở đây à, quan sát thì chúng ta biết rằng là chỉ có một vài ngày nữa thì Ờ, Mỹ tiếp tục tăng lãi suất nhưng ờ, cái việc mà cái giá của cái đồng bảng xanh ấy DIX này nó đang dao động ở vùng đỉnh thì cái việc dao động vùng đỉnh này nếu cái dao động này mà nó dao động mà uh, trong quá trình nó về cái vùng hỗ trợ là khoảng 100 108 này mà tái tích lũy ở đây chúng ta gọi là tái tích lũy ở đây thì cái việc mà gì ạ nó tiếp tục đi lên nữa là rất là cao nhưng hiện tại thì chúng ta cũng chưa biết rằng nó tái tích lũy hay không tại vì nó sẽ có hai kịch bản một là nó về đến vùng hỗ trợ này và tái tích lũy và đi lên đây chúng ta gọi là tái tích lũy đi lên hai là uh, chúng ta gọi là cái vùng này là dao động lớn và nó đạt đỉnh đỉnh trực tiếp nó nằm ở đây và tiếp tục đi xuống và khi nó đi xuống như này thì nó làm cho cái tỷ giá của Việt Nam uh, so với USD nó sẽ gì ạ giảm đáng kể nên cái áp lực mà áp lực cho cái việc mà ngân hàng trung ương chúng ta thì, uh, áp lực uh, bán tức là hút tiền về sẽ giảm bớt đáng kể thì bây chúng ta sẽ xem lại à, chúng ta sẽ thấy có một số cái mâu thuẫn ở đây mà chúng ta cần phải xem rằng là rõ ràng là tỷ giá đang tăng và vừa rồi chúng ta biết là ngân hàng nhà nước cũng đã gì ạ tăng cái tỷ giá nhà mình có nghe được à, hình không ạ nhà mình anh chị em có xem được hình không ạ thế thì khi mà chúng ta nhìn thấy là cái quá trình giảm này thì rõ ràng là áp lực cho cái việc mà ngân hàng nhà ổn định cái được cái tỷ giá sẽ rất là tốt cho chính phủ chúng ta để điều hành kinh tế vĩ mô thế thì bây giờ câu chuyện ở đây là chúng ta phải quan sát được cái điều này nếu cái điều này dũng gọi là trong vết a chúng ta gọi là lóng léo tức là nó dao động rất là lớn thì khả năng đây là gọi là đỉnh hoặc là nếu cái điều này mà nó cho chúng ta cái cái hợp đồng này thì nó không có cái khối lượng nên hiện tại thì dũng chưa thể biết là là cái cái giá biến động ra sao nhưng tuy nhiên thì rõ ràng áp lực về tăng cái gì ạ tăng cái cái đồng bạc xanh này dx đã gì ạ giảm đi đáng kể nhưng tuy nhiên thì cái chúng ta lại quay trở lại đồng Việt Nam à, chúng ta quay trở lại đồng Việt Nam USD trên đồng Việt Nam thì đang có xu hướng tăng đang có xu hướng tăng rất là mạnh trong thời gian vừa qua vậy cái USD trên đồng Việt Nam này đang xu hướng tăng mạnh này thì chúng ta thấy điều gì diễn ra anh chị em phải biết điều gì diễn ra lúc này thì khi mà nó tiếp tục tăng như này thì à, bản thân là gì ạ ngân hàng trung ương chúng ta có cần phải gì ạ một là gì ạ tăng cái gì ạ tăng cái à, biên độ tăng cái đồng USD lên tăng cái cái cái uh, biên độ mua vào đồng USD lên ờ, đấy thế thì cái này là gì ạ tức là lúc này chúng ta thấy là hôm trước là 23,3 thì hôm sau hôm qua hôm kia gì đó này lên là 27 23,7 uh, USD à, nghìn đồng đổi đồng USD thì cái việc mà nó tiếp tục tăng như này thì đầu tiên là gì ạ dòng tiền sẽ uh, nhà đầu tư tổ chức họ sẽ bán uh, đồng Việt Nam ra để mua cái đồng USD để gì ạ chúng ta gọi là mua cái đồng USD này để gì ạ bảo toàn đúng không bảo toàn và thứ hai nữa là gì ạ cái thứ hai nữa chúng ta biết rằng là nước ngoài người ta cũng bán cổ phiếu ra họ bán cổ phiếu ra họ bán dòng cổ phiếu ra để diện giữ đồng USD cho nó an toàn và khi họ bán ra thì họ phải mua đồng USD họ phải mua đồng USD lại thì làm cho tỷ giá chúng ta tiếp tục tăng nên nếu cái cái cái này này cái đồng USD này nó tiếp tục tăng giá thì nó khiến cho cái cái xu hướng này lại tiếp tục tăng rất mạnh các bạn nhá nó khiến cho cái xu hướng này rất mạnh nên thời điểm này là cái điểm mà chúng ta không biết rõ thực tế thời điểm này xu hướng vẫn đang tăng nhá, xu hướng này vẫn đang tăng và chúng ta chưa biết rõ khi nào điều chỉnh nên nó sẽ áp thì à, nó sẽ dẫn đến là nó ảnh hưởng lớn đến cái gì ạ à, ảnh hưởng lớn đến cái à, thị trường chứng khoán Việt Nam hạn như chúng ta thấy là ảnh hưởng lớn đến gì ạ à, chỉ số VN 30 chỉ số VN Index đấy là lý do chúng ta cần phải nắm rõ được hello bao nhiêu bạn có hiểu rõ việc này thế thì chúng ta biết rằng là thế bây giờ chúng ta sẽ có một cái cái câu chuyện đó là gì ạ ngân hàng nhà nước thì vừa rồi cũng có những thông tin khá là tích cực như là chẳng hạn như là à, yêu cầu các ngân hàng giải ngân vốn và đặc biệt là cái vốn mà chúng ta gọi là à, giảm lãi suất 2%. Thế thì bây giờ nếu bây giờ ngân hàng vừa rút tiền nha, vừa hút tiền về bằng trái phiếu hoặc là vừa tăng cái tỷ giá lên, tăng cái cái cái đồng USD lên tăng cái giá mua cái này lên thì cái điều gì diễn ra họ lại bắt yêu cầu là gì ạ ngân hàng nhà nước lại tiếp tục mở zoom tại vì vừa rồi mở zoom và đặc biệt là zoom hai phần trăm thì chúng ta hiểu đơn giản là ngân hàng nhà nước sẽ có vừa hút vừa vừa bơm tức gọi là vừa hút vừa bơm thế thì những cái dòng tiền nào nó có ích lợi cho cái nền kinh tế mà được kích thích thì ngân hàng nhà nước khuyến khích bơm còn những ngành nào mà nó đang bất lợi như là chứng khoán hay là bất động sản bất lợi thì ngân hàng nhà nước sẽ gì ạ sẽ không khuyến khích bơm tiền vào đó nên cái việc mà cho vay về bất động sản cho vay về chứng khoán sẽ bị ảnh hưởng khá là nhiều trong thời gian tới nên chúng ta cần hiểu rõ rằng là việc mà dòng tiền mới tham gia vào bất động sản sản và chứng khoán sẽ bị ảnh hưởng nếu mà tỷ giá tiếp tục gia tăng các bạn nhá nếu tỷ giá tiếp tục gia tăng thì dòng tiền về chứng khoán và bất động sản sẽ bị ảnh hưởng còn ngược lại dòng tiền vào những lĩnh vực như là thiết yếu thì nó vẫn tiếp tục được bơm vào nên chúng ta phải là tiền vào sản xuất thì tiếp tục bơm vào tiền về chứng khoán động sản sẽ được gì ạ được uh, rút ra hoặc là được gì ạ không được cấp cho và đấy chính là lý do khiến cho thị trường chứng khoán nó không thể tạo ra một cái quá trình tăng mạnh trong thời gian tới nên ở đây chúng ta thấy là việc mua cổ phiếu hoặc là tham gia thị trường thì chúng ta phải có những chiến lược rõ ràng trước khi mà chúng ta giao dịch. Vậy chiến lược của chúng ta ở đây là gì ạ? Nếu ở đây chúng ta thấy nhìn thấy rằng là bây giờ Dũng có đọc một tờ báo nó rất là thú vị thì không biết là các bạn nghĩ cái gì à, đây là cái một tờ báo như này cái tờ báo thì họ nói rằng là thời điểm này thanh khoản rất là tốt à, đây chúng ta có thể quay trở lại tức là bây giờ họ có nói là thanh khoản rất là tốt à, ở đây chúng ta thấy là thông tin ở euro uh, Dow Jones tăng 200 điểm cái này chả có ý nghĩa gì cả bởi vì chúng ta biết rằng là uh, Mỹ thì vừa rồi nó giảm rất là mạnh thì bây giờ cái việc là gì ạ cái việc mà nó tăng 200 điểm nó hồi thì chả có ý nghĩa gì cả đấy à, ở đây thì à, ờ, Việt Tốc thì họ vẫn chia sẻ là rủi ro à, giảm điểm vẫn còn cao tí nữa chúng ta phân tích về cái này thứ hai là giá dầu à, giá dầu tăng một phần trăm thì chưa nói gì cả Được, trong quá trình nghe đang đe, đe dọa dừng khí đốt thì lúc này chúng ta biết rằng là à, cái cái đồng ozone tất cả mọi thứ đang đang đang gọi là à, Ờ, lạm phát rất là cao thì liệu nga liệu cái ờ, cái cái các nước châu âu có gì ạ có đưa ra theo các bạn họ có đưa ra là à, áp dụng lá trần trong cái trong cái khí đốt của nga thời điểm này không họ nhất trí nhưng họ có áp dụng lá trần trong thời điểm này không để anh chị em có thể comment theo ý kiến cá nhân của mình nhé tức là theo ý kiến cá nhân cái này nó không đúng sai à nếu bây giờ uh, châu âu thì gì ạ châu âu thì cái mùa mùa mùa đông cũng sắp đến gần rồi đúng không ạ bây giờ nếu mà các ông mà gì ạ áp đặt giá trần cho tôi cho nga ấy, thì nga sẽ gì ạ không bơm bất cứ một cái gì ạ nhiên liệu nào nữa không làm tức là không bơm nhiên liệu về dầu về khí đốt nữa thì cái việc mà gì ạ nói thì nói thôi còn khi nào đúng không còn khi nào áp đặt giá trần thì lúc đấy chúng ta sẽ biết được vậy anh chị em thấy nó áp đặt giá trần chưa và vâng, bởi vì châu nga vẫn là cái nước mà xuất khẩu đến hơn 40% sang châu Âu nên cái việc mà uh, châu Âu chưa mua được đủ cái cái, cái lượng uh, khí này là một này thứ hai Mỹ là đồng minh có thể cung cấp cho gì ạ cho châu Âu thì cái tỷ lệ cũng khá là thấp nên thực tế là gì ạ Nga đang có lợi thế rất là lớn thế thì nếu mà áp đặt nó trần thì Nga không bán nữa thì châu Âu bây giờ đang lạm phát rồi anh chị em không đang lạm phát rồi thì diễn đến đây đến cái gì ạ chúng ta phải hiểu được cái này thì chúng ta phải nếu mà đang lạm phát rồi mà áp đặt giá trần thì giá nhiên liệu sẽ tăng rất là mạnh và bây giờ đang tăng mạnh rồi cái thứ hai là châu Âu đang thiếu gì ạ thiếu điện đúng không thiếu điện để sản xuất thép các bạn nhá nhớ là châu Âu đang thiếu điện thiếu khí để sản xuất thép nên giá khí giá điện cũng sẽ tăng rất là mạnh và lạm phát tiếp tục tăng và tiếp tục lại tăng lãi suất và lúc này dân châu Âu sẽ gì ạ rất là khó khăn và khi khó khăn thì thực tế là lúc đấy chúng ta là chính trị sẽ có sự thay đổi và lúc này những quân bài chính trị nó sẽ được đưa ra đây nên nó mới gọi là kinh tế chính trị chúng ta sẽ xem à, một vài các thông tin nữa nên anh chị em khi mà chúng ta nhìn thì chúng ta cần phải xem là những yếu tố nào có thể tạo ra và họ áp đặt lên với nhau không bởi vì thực tế là gì ạ không phải Ukraine để nó tạo ra một cái bất ổn kinh tế và người dân sẽ không tôi tin vào chính phủ nữa thì tất cả các ban lãnh đạo họ cũng cần phải gì ạ họ cần phải gì ạ giữ cái ghế của họ cái quan trọng nhất là họ giữ ghế của họ chứ không phải là họ họ đưa ra chính sách mà bất lợi cho cái ghế của họ thì anh chị em yên tâm là họ cần phải giữ cái ghế của họ đây là những cái thông tin về ở đây chúng ta thấy là tín hiệu kinh tế suy thoái toàn cầu chúng ta đấy mà tín hiệu kinh tế suy thoái toàn cầu à, à, về câu chuyện ở đây để chúng ta biết rằng là ờ, rõ ràng là chúng ta không thể lạc quan một cách thái quá được anh chị em thấy không chúng ta vẫn có cơ hội để mua cổ phiếu ở thời điểm nào thôi nhưng về để lạc quan thái quá mua cổ phiếu để đợi đầu tư 3 4 năm nữa nó lên thì chúng ta cũng chưa biết được khi nào nó đáy khi nào mà cổ phiếu mà có thể mua được nhưng có một cái điều khi mà Dũng khảo sát thì Dũng thấy có một cái điều như này thì không biết là các bạn à, đang có cái suy nghĩ như nào nhưng để chúng ta thế thì trong quá trình khảo sát mà hỏi thì có bao nhiêu bạn khi mà chúng ta dùng cái điện thoại này khi là chúng ta dùng cái điện thoại này thì chúng ta thấy là nếu chúng ta vào một cái gì ạ vào một cái trang hay là tiktok hay là uh, youtube short chẳng thế thì thông thường chúng ta sẽ bị làm gì ạ thông thường chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian trong cái gì ạ những video ngắn video ngắn như vậy các bạn thấy không ạ video ngắn như vậy và dần dần chúng ta bị nghiện bao nhiêu anh em đã từng như vậy không ạ nếu bây giờ chúng ta xem tiktok này hay xem cái uh, youtube short hoặc là những cái gì ạ à, uh, facebook view reel thì chúng ta thấy là gần như chúng ta bị nghiện và dũng cũng đã từng có những cái giai đoạn ngắn như vậy rồi mình thích xem như vậy thế cái điều gì diễn ra khi mà khảo sát cái điều này thì dũng nhận ra một cái điều này là những nhà đầu tư lướt sóng á, thì cũng họ bị nghiện lướt sóng giống như vậy tức là họ không lướt sóng thì không thể chịu được nên chính vì vậy thì khi mà cứ mua mua bán bán suốt ngày nghe thông tin suốt ngày thì họ cũng bị nghiện như vậy nên lúc nào họ cũng cảm giác là tâm trí mình bận tâm tâm trí bận tâm mà nó phá hủy nó phá hủy rất lớn nên có một cái có thể kết luận ngay ờ, chín chín phần trăm là những nhà đầu tư lướt sóng liên tục liên tục là bị thua lỗ thì có một số một phần trăm là thành công thôi ạ thế thì tại sao họ lướt sóng thì câu hỏi là tại sao họ lướt sóng bởi vì họ theo dõi những cái kênh cái kênh youtube đó. bởi vì người ta cứ yêu cầu họ lướt sóng nên họ bị nghiện thì nếu các bạn đã từng như vậy hoặc là đã từng ở chạy qua như vậy thì có thể comment số 1 đây là Dũng đang khảo sát thôi còn không thì comment số 0 tức là ở đây là Dũng đang nói khảo sát nó đúng hay sai thì đấy là do các bạn uh, trải nghiệm các bạn chia sẻ tại vì bây giờ có rất nhiều đông anh em rồi thì chúng ta có phải như vậy không chúng ta nhận cái điều này thì nếu anh chị em thấy cái điều này là đúng thì anh chị em comment số 1 còn không đúng thì comment số 0 tại vì đây là cái quan điểm cá nhân của Dũng có thể nó không đúng với các bạn nhá có thể không đúng các bạn thì các bạn nếu mà các bạn như vậy các bạn không đúng thì comment số 0 còn nếu các bạn thấy đúng thì comment số 1 đấy thì đây là một số bạn thấy đúng à, đúng thì đấy là cái câu chuyện là như vậy thì câu chuyện thứ hai là nếu đúng thì chúng ta cần phải đúng theo cả chu kỳ nha đúng theo cả chu kỳ chứ còn nếu mà đúng trong một đoạn ngắn thì Dũng không biết rằng là chúng ta sẽ tính nào chẳng hạn nếu chúng ta đầu tư một năm thành công hai năm thành công ba năm thành công những năm nào thành công thì nó câu chuyện nó khác nhưng chỉ có một giai đoạn ngắn mà chúng ta thành công thì chúng ta không thể kết luận thành công được thế nên ở đây có hai bạn rất là giỏi ở đây có là bạn uh, gì bạn đinh bạn hà tức là bạn lướt sóng là giỏi thì đấy là cách hay là bạn à, gì đó tức là khi mà bạn mua bán suốt ngày thì bạn thấy là cái việc của đầu tư của mình nó có hiệu quả nhưng với dũng thì nó không hiệu quả khi mà suốt ngày lướt sóng suốt ngày đầu tư như vậy nó không hiệu quả còn bạn nào thấy rằng khi mà chúng ta mua bán liên tục như vậy thì thường nó sẽ không hiệu quả đấy thì ở đây chúng ta thấy là cũng số đông ở đây là chúng ta thấy là đều không hiệu quả nếu mà chúng ta cứ mua bán suốt ngày bởi vì nó làm cho tâm trí bị rối loạn và thực tế thì để đầu tư để kiếm được lợi nhuận cao thì thường nó sẽ không phải trong quá trình lướt sóng ngắn nha lợi nhuận cao thì không bao giờ nó đến từ cái quá trình lướt sóng ngắn thì các bạn lưu ý như vậy bây giờ chúng ta quay trở lại về thị trường một chút ạ thế thì bây giờ chúng ta sẽ gì ạ à? đấy thì một số các bạn à, thành công thì mình cũng không biết thế bây giờ chúng ta quay trở lại thị trường một chút thì ở đây chúng ta lại thấy rằng điều gì diễn ra thế thì à, đọc mấy thông tin thì à, trên báo chí thì à, Dũng thấy nghe được nói rằng là họ có nói rằng là trong cái tháng vừa qua trong giai đoạn này thị trường thanh khoản rất là tốt thì anh chị em nghĩ cái gì ạ tức là họ chia sẻ với nhà đầu tư chúng ta là thị trường đang thanh khoản rất là tốt thì bạn nghĩ điều gì ạ khi bạn nghe thấy là thị trường nói là thanh khoản tốt thì bạn có cái điều nghĩ gì không ạ bạn nghĩ gì ạ anh em chị em có được chia sẻ đúng không ạ nếu thì, mọi người bảo là thị trường đang thanh khoản tốt thì bạn nghĩ gì ạ tích cực hay tiêu cực chúng ta cái cái giật tít trên cái những trang thông tin đó, các phân tích của nhà đầu của các chuyên gia là thị trường thanh khoản tốt thì bạn nghĩ thế nào tích cực hay tiêu cực đấy thì chúng ta cần phải gì ạ cùng là thông tin đưa ra nếu mà chúng ta chỉ nhìn những cái thông tin và chúng ta không biết phân tích thông tin không biết đọc thông tin thì lúc này chúng ta sẽ thấy là thế thì một số anh chị em thì bảo tiêu cực và phân phối Dũng tin chắc là anh chị em đã học ở đây rồi nhưng tại sao họ vẫn nói là gì ạ à? tích cực đúng không họ nói là tích cực thế thì câu chuyện ở đây đó là chúng ta cần phải hiểu rằng là nếu thanh khoản tốt mà khối lượng lớn giá giảm thanh khoản tốt mà khối lượng lớn giá giảm một hôm qua có một bạn bạn hỏi là nếu mà thị trường mà nó khối lượng lớn này nó rút chân như này thì được tốt hay xấu thì chúng ta cần phải hiểu là gì nếu cái nến rút chân này rút chân mà nó nằm ở trên đỉnh thì chúng ta gọi là nến gì ạ à? bước chân nó nằm trên đỉnh hai cái này nó khác nhau này nến rút chân nó nằm trên đỉnh với nến rút chân nó nằm ở dưới nó khác nhau rất là nhiều các bạn nhớ nhá cái nến rút chân nó nằm ở dưới này này thì nó sẽ tích cực hơn rất nhiều so với nến rút chân nó nằm đỉnh nến rút chân nằm ở phía dưới kiểu dạng như này kiểu dạng như này nó là cái yếu tố tích cực để gì ạ để rũ bỏ nhằm thu yếu vía trước khi lên còn nến rút chân nó nằm ở đây nó đang phân phối mà nhiều nhà đầu tư lại thấy bản đồ tích cực ai đã thấy là ở ngoài kia ai mọi người phân tích là cái nến rút chân này tích cực thế còn comment số 2 tại vì có rất nhiều các bản tin họ vẫn nói như thế đây là cuối phiên kéo lên rút chân tích cực nên khiến cho chúng ta mua cổ phiếu ở đây khiến cho giữ cổ phiếu ở đây nên cái cái điều này là điều rất buồn cười tại vì cái vùng này là vùng kéo lên để gì nó là tiêu cực kéo lên để gì ạ nó xả tiếp thì bảo là nó tích cực thì cái này là cái mà chúng ta cần phải gì ạ phải phân biệt rất là rõ nếu thị trường nó đang ở trong đặt một gặp với vùng kháng cự mạnh được chưa gặp kháng cự mạnh nhưng chúng ta phải hiểu đơn giản này cuối phiên nhưng nằm ở đỉnh nó nằm ở trên cái dao động lớn hiểu chưa nó nằm ở trên cái vùng dao động lớn nó nằm ở trên cái vùng kháng cự mạnh đây là cái điều mà nhà đầu tư chúng ta không biết nên học VSA chúng ta phải hiểu được bản chất của nó mọi người phải học hiểu bản chất của nó là khi nó gặp <coughs> cái vùng kháng cạnh cự mạnh đúng không thì nó phân phối nó phân phối nên nó phân phối lần một nhưng vì có nhiều nhà đầu tư tham gia vào nên nó phân phối lần hai vì nó có có quá nhiều đầu tư tham gia vào nó phân phối lần ba nó phân phối lần bốn và nó vẫn còn một lượng hàng chưa phân phối hết được nên nó phân phối lần năm nhưng để làm sao để nó lùa thêm mấy con gà mới gì ạ à, cừu vào trong thị trường nữa nên nó kéo rút chân lên để hôm sau giảm tiếp thì cái bên phiên hôm sau giảm tiếp này thì có phải là chúng ta đi tìm nguyên nhân để tại sao nó giảm đúng không chúng ta không biết rằng nó đã có kế hoạch bán ở đây rồi bán ở đây rồi nó đã bán nó đã phân phối rất là nhiều ở đây rồi phân phối nhiều ở đây rồi và đây nó chỉ là huệ lụy của một quá trình phân phối không phải là do phép tăng lãi suất hay là do cái điều kiện gì tăng lãi suất nên nó mới giảm không biết cả nhà đã hiểu cái cái cái kịch bản này chưa nếu anh chị em hiểu thì comment like cho dũng một like được không ạ hãy like cho dũng một like comment cho dũng một like được không ạ tại vì cái điều này là cái điều mà anh chị em học bất cứ ở đâu không ai người ta dạy chúng ta cả nên hãy giúp dũng là like comment cho dũng like và chia sẻ video này cho nhiều người khác đúng không ạ tại vì những cái tôi tin rằng là anh chị em có học ở đâu thì người ta cũng chẳng nói điều này cho anh chị em biết đâu ạ chắc chắn là như vậy đấy anh chị em cứ đi học cứ nghe đi ạ làm gì cũng được nghe những kiến thức như này nên chúng ta phải hiểu tại vì lúc mà thị trường nó giảm thì cứ đi tìm cái thông tin ở đâu lúc này bảo là thông tin do phép giảm lãi suất thực tế những cái này người ta gì ạ đã có trước rồi à xin lỗi xin lỗi phép tăng lãi suất ạ xin lỗi nha do phép tăng lãi suất nên cái này là cái gì nó đã có trước rồi thực tế các tổ chức người ta đã biết cái này trước rồi người ta làm cái điều này trước rồi chứ không phải là đưa thông tin ra chúng ta mới gì ạ đưa thông tin ra thì chúng ta mới bắt đầu phản ứng tại vì nó phải phản ứng trước rồi đấy là cái đầu tiên chúng ta phải thấy nó rất quan trọng thế thì bây giờ chúng ta quay trở lại một cái phần nhỏ nữa để anh chị em có thể thấy rằng là ở ờ, những cái kiến thức mà giúp chia sẻ đó là kiến thức trực thực chiến thực chiến nó là gì ạ nó áp dụng ngay và luôn anh chị em nhớ nó áp dụng ngay và luôn và chúng ta nhìn thấy cả bức tranh toàn cảnh trong gì ạ hàng tuần trong hai tuần chứ không phải bức tranh toàn cảnh trong ngày một ngày hai tại vì thực tế là gì ạ ai đó là ờ, phân tích được từng ngày ấy nhưng những ai đó mà chúng ta biết là họ phân tích từng ngày mua bán cổ phiếu mà đúng từng ngày ấy thì có một cái kết luận luôn là họ không giao dịch họ sẽ không giao dịch họ chỉ phím hàng cho chúng ta thôi anh em có ai đồng ý với điều này không ạ nếu anh em đồng ý comment số 1 comment số 1 còn không đồng ý comment số 0 tức là nếu họ phân tích từng ngày các cổ phiếu cho chúng ta thì họ không giao dịch họ chỉ phím hai chúng ta thôi chắc chắn là như vậy đọc hành vi là biết ngay tại vì nếu mà trong tâm trí họ loạn mà họ thường thì có gì ạ à? họ phân tích không phải một cổ phiếu đâu bao giờ họ phân tích khoảng thường 5 đến 10 cổ phiếu 20 cổ phiếu thì miếng ngon thì bao giờ họ cũng phải cất rồi chứ ai họ cho chúng ta họ sẽ dành nguồn lực của chúng ta họ sẽ có bỏ ra 5 10 tỷ để họ đầu tư chứ làm sao họ cho chúng ta được đấy là một thứ hai là 5 10 cổ phiếu thì gì ạ à? 20 cổ phiếu thì kiểu gì sẽ có một cổ phiếu họa huần nó trúng hay là 50 cổ phiếu kiểu gì nó cũng trúng một cổ phiếu thế thì 50 cổ phiếu mà trúng một cổ phiếu thì khác thì đánh lô đâu lô có xác suất còn cao hơn không ạ nên chúng ta cần phải thông minh hơn những anh chị em ở mà cứ đầu tư mà không không không không cứ đánh như đánh cờ bạc thì chúng ta có thể thấy được là thực sự là rất là khổ thân khi vì tiền thì cứ ngày nào cũng chảy ra khỏi túi mà không biết lý do tại sao nó mất tiền nên chúng ta cần phải nắm rõ được cái điều này thế thì câu chuyện ở đây này đây là cái gì ạ anh chị em có thể comment đây là phiên gì ạ tức trong quá trình giảm này gãy cây cái này là cái gì ạ nếu mà trong cái đầu tư mà anh chị em học qua Dũng ở VSA thì anh chị em thấy phiên này là phiên gì ạ? Đây là cái vùng hỗ trợ này. Đây cái vùng này là vùng đi ngang này, vùng hỗ trợ. Thì phiên này là phiên gì ạ? SRW6 giảm mạnh. Đúng không? Giảm mạnh, giảm mạnh khối lượng lớn thì sao? Giảm mạnh khối lượng lớn mà khối lượng lớn lại lớn hơn cả ông này. Lại lớn hơn cả ông này. Tức là nó giảm mạnh, nó lớn hơn cả cái vùng này này. Nó lớn hơn cả vùng này. Lớn hơn cả vùng cũng này thì sao thì sao nó giảm mạnh mà lại lại lớn rất là lớn thì rõ ràng cái xác suất thành công của nó đi lên gần như là chỉ một hai phần trăm thôi tức là cái xác suất của nó để đi lên đây này một hai phần trăm tức là tự nhiên là chính phủ bơm uh, uh, bơm một số tiền lớn khoảng độ 10 tỷ USD vào nền kinh tế giả dự như vậy thì nó có thể tăng chứ còn thực tế là gì ạ nó không thể nào tăng trong với cái việc mà khối lượng lớn như vậy vậy nên chúng ta có phải là rõ ràng là bây xác suất thì nó nhỏ như vậy do là chính phủ bơm một nghìn tỷ đồng hay là hay là à, à, 10 tỷ USD chẳng thế thì cái này nó là rất là giật gân đúng không bao giờ các thông tin nó phải đưa ra cho chúng ta trước rồi chứ không phải là gì ạ bao giờ nó làm gì có giật gân như vậy anh chàng có đồng ý không ạ các thông tin thì bao giờ nó cũng phải đưa ra thậm, thậm chí là ờ, nhiều người biết trước rồi Đấy, thường là các tổ chức hoặc các thứ nó biết trước cái rồi nó ít khi mà nó xảy ra trước khi chúng ta biết thôi thế nên câu chuyện ở đây là chúng ta đừng có kỳ vọng theo kiểu kỳ vọng hão huyền được mà chúng ta cần phải thấy rằng là nếu mà nó đã có khối lượng lớn ở đây thì hôm qua chúng ta biết là khối lượng nhỏ khối lượng kéo lên nó kéo lên nó còn chả thèm tăng rồi chúng ta kéo lên 10 điểm mà nó không có dòng tiền vào thì xu hướng đứt là rất là cao thế thôi mà đứt là cao thì bây giờ chúng ta lại mua chúng lại cầu nguyện mua để, để cầu nguyện để nó tăng thì chẳng biết nói nào cả đấy không biết nói nào chúng ta nên chúng ta thấy rằng là nếu giả sử bây giờ chúng ta thấy một cổ phiếu chúng ta chúng ta mua xong sau đó một thời gian nó về một cái vị trí nào đó chúng ta mua lại thì chúng ta cũng đóng khoản lợi nhuận khá khá rồi nếu mà so với khoản mà chúng ta đang nhẽ gì ạ đang giữ giả giả sử dũng mua đang mua một cái cổ phiếu như là dũng lấy một cái cổ phiếu này tại sao lại nói cổ phiếu này tại vì các bạn không phải là ghét cổ phiếu hay là yêu cổ phiếu để các bạn biết rằng đây cổ phiếu này họ đang có cái gì ạ họ đang có là phát hành lãi suất là 20 tức là phát hành trái phiếu phát hành cổ phiếu này cho cổ đông là 20 các bạn nhá phát hành cho cổ phiếu là 20 giá 20 thế thì khi họ phát hành giá 20 chúng ta biết rằng là cổ phiếu này đang thiếu vốn trầm trọng nha nó đang thiếu vốn trầm trọng luôn lý do đang thiếu vốn trầm trọng xu hướng tăng mà chẳng xu hướng tăng đã tăng vốn rồi nhưng xuống giảm cổ phiếu càng giảm thì càng phát hành nó càng giảm nên thực tế là đang đói vốn đáy vốn cho rất nhiều các dự án và thứ hai là bình thường là bất động sản đang đóng băng không thanh khoản được có bán cũng không ai mua đúng không có bán không ai mua bởi vì nên thứ hai là nợ của trái phiếu thì bây giờ tới đây nó đến hạn phải trả nên anh chị em đừng có giống như là FLC nhé đừng có giống như là uh, ờ, SSI mua xong thì cổ phiếu giảm mạnh quá sau đó thì thì gì ạ à? lại SSI chúng ta mua giá mua xong thì à, sau đó bắt nộp tiền vào đúng không ép phải gì à? ép phải mua với tức là chúng ta phải nộp tiền để mua mua quyền thì không mua quyền thì thì sao không mua quyền thì ông khác mua mua khác ông đẩy lên ông lại bán ra nên nếu mà chúng ta đã xác định là gì ạ đầu tư dài hạn thì thực tế là gì không biết bao nhiêu năm nó lên nên vài hôm nữa con cái nó cần tiền gia đình nó cần tiền bảo chúng ta lại đầu tư vào à, rút tiền ra thì cổ phiếu không biết còn bao lâu thế thì bây giờ cổ phiếu này nó đang đi xuống đi xuống thì chúng ta thấy áp lực nó bán ra như thế này đây là dòng tiền đang bán ra rất lớn đây chúng ta gọi là phân phối là dòng tiền tổ chức đang bán ra vậy dòng tiền tổ chức đang bán ra mà người ta bảo là phát hành cổ phiếu với giá 20 mà chúng ta lại đầu tư dài hạn thì cái điều này chúng ta thấy là gì ạ càng một là bây giờ nhá phải bây giờ chúng ta gọi là phân tích ngoài nổ phân tích ngoài nổ là nó giúp cho cổ phiếu tăng mạnh bây giờ chúng ta gọi là phân tích phân tích ngòi xịt một là gì ạ bây giờ xem ngòi xịt của cái này nếu cổ phiếu phát hành với giá 20 thì nó pha loãng đúng không anh chị em đồng ý cái này Dũng phân tích nốt cái này để Dũng uh, ờ, chúng ta kết thúc để anh chị em vào thị trường nếu anh chị em đồng ý ạ nếu mà cổ phiếu phát hành thêm thì nó pha loãng đúng không nó pha loãng có đồng đồng ý cái Dũng cái điều này không ạ nó pha loãng cổ phiếu mà đến khi pha loãng cổ phiếu thì gì ạ thì lợi nhuận trên một cổ phiếu nó giảm đi đáng kể Đấy, lợi nhuận trên một cổ phiếu nó sẽ đang bị giảm giảm đáng kể cái điều thứ hai là cái cổ phiếu này nó đang phải vay lãi với lãi suất cao hơn tức là bây giờ lãi suất ngân hàng đang cao và tiếp tục phải vay lãi với lãi suất cao thì rõ ràng là lợi nhuận của cổ phiếu sẽ gì ạ lợi nhuận cổ phiếu sẽ bị giảm lợi nhuận cổ phiếu bị giảm đúng không lợi nhuận giảm thì gì ạ lợi nhuận lợi nhuận giảm này mà lại pha loãng nữa thì EPS nó giảm mạnh không EPS nó giảm mạnh không EPS nó giảm rất mạnh cái điều thứ ba nữa là gì ạ sang năm mà cổ phiếu này nó bắt phải gì ạ đáo hạn trái phiếu thì nó lại gì ạ vay ngân hàng này không vay được có vay được ngân hàng không thì nó phải lấy tiền từ phát hành trái phiếu này để trả nên nó không có tiền để giải cho chúng ta các dự án nó phát hành trái phiếu để nó gì ạ nó làm các dự án nhưng sang năm sang năm rồi ạ thì lúc này sang năm lúc này gì ạ trái phiếu nó đến hạn mà khi trái phiếu đến hạn thì sao thì bắt buộc ông phải gì ạ phải thanh toán mà thanh toán thì nó lấy tiền phát hành trái phiếu này để trả cho nó thế thì chúng ta biết là cái, đây là chúng ta mua cổ phiếu khác thì bị lừa đâu không ạ quan trọng nữa là gì ạ chúng ta phải hiểu đây là gì ạ trong một xu hướng giảm thì gì ạ trong một xu hướng giảm mà phát hành trái phiếu thì mà chúng ta mua thì rất nhiều nhà đầu tư họ họ muốn giữ cổ phiếu hay là muốn bán ra tức là trong một xu hướng giảm mà phát hành cổ phiếu thì ai đa phần của người ta không muốn giữ cổ phiếu nên người ta bán ra nên nó có xuống giảm mạnh hơn tiếp theo chúng ta cần hiểu đơn giản nữa là gì ạ là bây giờ khi mà cổ phiếu trước đây nó tăng rất là mạnh ở phía trên do có hai cái ngòi nổ chính đó là thị trường chung của chúng ta tăng mạnh cái thị trường tổng thể vn tăng mạnh cái điều thứ hai là anh chị em thấy rằng cái gì ạ điều thứ hai là chúng ta thấy rằng là thị trường chung tăng mạnh cái điều thứ hai chúng ta thấy là tiền do do dịch bệnh nên gì ạ tiền nó đổ xô vào bất động sản nó làm cho giá bất động sản tăng nên cái định giá của cổ phiếu này nó tăng rất mạnh cái định giá người ta sẽ định giá cổ phiếu này là hàng tỷ USD nhiều tỷ USD như lúc này thì giá bất động sản đang đóng băng bán ra không được thậm chí nó còn đi xuống mà khi đi xuống thì định giá đấy đi xuống mà định giá đi xuống thì nó làm cho giá giảm tiếp và cái cuối cùng là gì ạ khi lãi suất tăng thì chúng ta biết rằng là định giá trên một cổ phiếu sẽ bị giảm tiếp định giá trên cổ phiếu giảm tiếp nên gì ạ à? chúng ta biết rằng là anh chị em là học về cơ bản thì anh biết rằng lãi suất càng tăng lãi suất cơ bản đó thì nó có phải là khi người ta chiết khấu về cổ phiếu nó giảm tiếp thế mà chúng ta lại cứ đòi đi mua cổ phiếu để đầu tư dài hạn thế thì có phải là chúng ta là kiều không còn bây giờ chúng ta bảo là những cái nhà đầu tư tổ chức họ giữ họ đang nắm giữ cổ phiếu á, thì đấy chỉ là gì ạ à? đấy chỉ là dương đông kích tây thôi kế dương đông kích tây tức là họ cho một quân bài rất là nhỏ ở đấy để cho chúng ta nhìn thấy giống như là họ đánh trận đó nhưng quân của họ tấn công ở vùng khác nếu anh chị em hiểu ý nghĩa của này thì comment cho Dũng số 10 ấy tức là bây giờ họ cho chúng ta một nhóm cổ phiếu ở đó họ nhìn cho chúng ta nhìn thấy họ cổ phiếu là ở ờ, tôi đang mua tôi đang làm nắm giữ ở đấy nhưng đấy là gì ạ đấy là nghi binh còn phía sau gì ạ họ đã gì ạ mua rất nhiều cổ phiếu và họ đã bán ra hết rồi và những nhà đầu tư khốn khổ của chúng ta những nhà đầu tư chúng ta không may gì ạ bị ờ, một cái kế như vậy thế thì chúng ta bị giữ cổ phiếu và bị thua lỗ rất nặng bởi vì Dũng có những người bạn như vậy tức là không hiểu cuối cùng nắm giữ cổ phiếu đầu tư một tỷ rưỡi và 500 lên một tỷ rưỡi đến bây giờ âm còn hai trăm rưỡi hai trăm rưỡi hai trăm mấy đấy. đấy là một một cậu bạn còn à, một cái nhóm nữa thì không biết nhưng tóm lại để mất hàng mấy chục tỷ từ cổ phiếu này thì khi mà Dũng có chia sẻ cho bạn ấy giá khoảng 70 thì bạn ấy có nói rằng là chuyên gia mà không biết gì cả cổ phiếu này phải lên 500 600 thì không biết anh chị em nào có ở trong trạng thái này không tức là cổ phiếu này bạn định giá là nó lên khoảng 5 600 trăm nghìn một cổ phiếu á bán 110 ờ, bạn không bán sau đó thì nó xuống về 8 90 bạn không bán sau đó đến 5 ờ, 60 bạn bán và đến bây giờ thì mới hôm vừa rồi căng quá bạn bán bớt một chút thì không biết bây còn nữa hay không tại vì mới hôm trước thì mình, lúc mình bảo 7 80 lúc đấy bán xong nó lên 110 nữa thì bạn rất là có cái gì đó không không không không không tích cực nên ở đây chúng ta thấy là để đầu tư thành công thì những bài học này là bài học rất là quan trọng để giúp cho anh chị em định hình được thì đây là cái kênh nó mang tính thực chiến rất cao thì xin chúc mừng tất cả các bạn đã theo dõi kênh của DVD bởi vì ờ, về đầu đầu tiên là những bạn nào theo dõi đến đây đến thời điểm này là những bạn đã gì ạ thực sự hiểu rõ về thế nào là đầu tư bạn thực sự là gì ạ nghĩ rằng đầu tư nó phải bỏ cái não ra để đầu tư chứ không phải là mua cổ phiếu vứt đấy 10 năm sau đó đòi có lợi nhuận được nữa không não mà không vận động mà kiếm được tiền thì thực sự là theo Dũng cái điều này nó rất là là là là khó tại vì không bỏ sức lao động ra vậy muốn kiếm tiền đấy điều thứ nhất thứ hai là muốn kiếm tiền nhanh suốt ngày lướt sóng muốn kiếm tiền nhanh trong khi đó thì ạ thời thế nó khác rồi cái môi trường khác rồi cái điều kiện nó khác rồi mà chúng ta lại muốn kiếm tiền nhanh xu hướng giảm lại muốn kiếm tiền nhanh thì điều này nó không đúng